Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Trọng sẽ đốn ai? Số phận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ngàn cân treo sợi tóc Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long là hai nhân vật của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây quá nhiều nỗi đau cho đồng bào cả nước khốn khổ. Ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu của Đảng Cộng sản, đồng thời ông là người chủ của lốt lò hàng chục năm qua thì ông cần phải hành động dứt khoát Chu Ngọc Anh với tư cách là người đứng đầu đảng bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ cần phải bị xử lý dứt điểm về mặt pháp luật. Việc ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật mặt đảng mà không động tĩnh gì về mặt pháp luật thì không còn ai tin vào hiệu quả của chiến dịch đốt lò của ông Trọng nữa. Tương tự như vậy, ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cũng không thể xem xét trong kỳ hội nghị lần này vì người dân đang trông đợi điều đó nếu ông Trọng không làm được. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã già. Cách đây hơn một tháng, tại kỳ họp từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản khi xem xét kết quả kiểm tra các dấu hiệu vi phạm với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã kết luận Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của hai bộ và hai ban cán sự do các ông lãnh đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế đến mức phải xem xét, xử lý, kỷ luật. Trong vụ này, ông Nguyễn Phú Trọng cũng phạm một sai lầm đó là ký bằng khen cho công ty Việt Á. Được biết về mặt đảng thì chỉ là thủ tục có kỷ luật mà chỉ kiểm điểm qua quyết thì cũng có như không. Người dân cần ông Nguyễn Phú Trọng có hành động cụ thể, để trừng phạt thì phải có hình thức chế tài. Không mất chức, không truy tố thì không gọi là chế tài được. Chống tiêu cực mà chỉ chống bằng miệng thì đối tượng sẽ nhờn thuốc, sau đó họ sẽ sai phạm nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mà quan chức sai phạm, hiệu quả sẽ đổ lên đầu người dân cả nước, chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long và ông Trung Ngọc Anh, hai người này cần phải bị chế tài bằng hình phạt nghiêm khắc. Chỉnh đốn đảng là chỉnh đốn ngay trong lãnh đạo cấp cao. Với trường hợp của ông Nguyễn Đức Trung, ông Trọng ra tay được thì không thể để ông Trung Ngọc Anh nhởn nhờ cả ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Đức Trung cũng đều móc nối với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Trung thì móc nối với Nhật Cường Mobile, còn ông Chu Ngọc Anh thì lại móc nối với công ty Việt Á. Sai phạm của Nhật Cường Mobile không nguy hiểm bằng sai phạm của công ty Việt Á. Vấn đề y học nếu không có chữ tâm thì bao giờ hậu quả của nó cũng rất thảm khốc, đem đến cái chết của hàng ngàn người dân thậm chí còn hơn nữa khi kết quả xét nghiệm hoàn toàn sai. Chỉnh và đốn, đã chỉnh đốn đảng thì tốt phải, phải đốn những quan chức biến chất, sai phạm thì có rồi, có kết luận rồi, mà nếu không đốn thì Đảng Cộng sản sẽ bẩn ngày càng bẩn hơn. Đã nguy hiểm thì ngày càng nguy hiểm hơn. Những con người mà không chùn tay ngay cả khi người dân gặp phải bệnh tật thì có thể nói những con người lãnh đạo này không còn chút lương tâm. Trước thềm hội nghị trung ương lần thứ 5, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng cho bắt bớ rất rầm rộ. Đây chỉ là hành động đánh chống khua chiêng. Người dân cần xem hiệu quả thật, không cần xem những hành động mâu me để rồi kết quả không đi đến đâu. Ủy ban kiểm tra trung ương là công cụ để ông Nguyễn Phú Trọng thanh lọc thành phần trong đảng. Khi Ủy ban kiểm tra trung ương đã kết luận ông Trung Ngọc Anh, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Thành Long Bộ trưởng Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thì cần phải ra biện pháp chế tài nghiêm khắc. Ông Trọng là người đứng đầu đảng thì cần phải có cái uy đã kết luận sai phạm mà không xử lý thì như ông đã nói từ lâu, ông chẳng khác nào một đảng viên hữu danh vô thực. Đây là hình ảnh toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Nguyễn Phú Trọng đang phát biểu nếu không có quan chức tận tình giúp sức thì doanh nghiệp không thể nào qua mặt pháp luật thọc tay vào cơ quan nhà nước và trục lợi trên đầu nhân dân được. Chủ doanh nghiệp tội một thì quan chức hỗ trợ doanh nghiệp làm sai trái thì tội đến 10. Ngồi ở ghế quyền lực cứ hễ làm càng sai thì kiếm càng được nhiều tiền. Mà những đồng tiền đó lại là tiền mồ hôi, nước mắt, thậm chí là tính mạng của người dân cả nước. Liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng